Tiếp tục lại là ốc buôn hồ hôm nay ốc sẽ review cho các bạn xem bộ phim giả sử bộ phim được mang tên đế chế Mai A vùng dậy vào phim là những thanh niên cường tráng của bộ tộc Mai A họ đang đi săn bắt. Thú cưng trong khu rừng của mình lúc này Divo cảm thấy đằng sau có thứ gì đó anh và mọi người cùng đứng dậy và hướng về phía lùm cây phía trước đột nhiên rung lên một đám người của bộ tộc lạ từ từ. Bước ra khỏi lùm cây họ nói họ bị bộ tộc khác đuổi giết nên họ phải di cư đến nơi đây rồi họ đem cá ra để tống nộp cho bộ tộc của Divo và xin cha của Divo cho họ đi nhờ qua khu rừng này thấy họ. Thành tâm và hiền lành lên cha của Divo đã cho họ đi qua nhìn những ánh mắt của họ toát lên về sợ hãi. Có lẽ họ vừa trải qua một trận chiến đẫm máu thấy họ như vậy Divo có vẻ lo lắng đến tương lai. Của bộ tộc thấy con trai có vẻ lo lắng và hoang mang ông nói bộ tộc vừa rồi đã mang đến cho con nỗi sợ hãi nó như một loại virus đang ăn dần vào con và nó sẽ làm cho một chiến binh trở lên yếu đuối. Đi rồi ý chí tinh thần kiên cường của con sự thông minh tỉnh táo sẽ mất đi yếu đuối đó sẽ lan truyền từ người này sang người khác vì thế hãy để những nỗi sợ hãi đó ở lại ngoài rừng và đừng đem nỗi sợ, Hãy về với bộ tộc có lẽ Divo đã hiểu được những lời cha nói sau đó Divo trở về nhà với vợ và con anh có một cậu con trai tinh nghịch và vợ anh lại cũng chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa tối đến cả bộ. Tộc anh quay quần bên nhau lúc này Divo vẫn chưa hết lo lắng về chuyện khi con đi săn buổi chiều hôm sau anh đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa anh vẫn cảm nhận được sắp có điều đó đang rất xấu đến. Với bộ tộc của anh đúng như những gì mà anh luôn lo lắng và hoang mang trong mấy ngày nay một bộ tộc hùng mạnh và điên cuồng hơn cả bầy sói hoang đã bị thu hút bởi tiếng chó sủa sau đó chúng hò reo đem theo vũ khí và tiến về phía bộ tộc Mai Adivo đã nhận thấy có điều gì đó khác thường anh đi ra thì thấy một đám người đang tiến về ngôi lang đi vô vội vàng chạy vào gọi vợ con dậy anh nhanh chóng dẫn vợ con đi vào trong rừng đám người kia cũng bắt đầu tấn công người vào bộ tộc của anh chúng hết phụ nữ và những thanh niên khỏe mạnh rồi chói chân chói tay họ lại chúng thiêu cháy toàn bộ nhà cửa trong làng đi vô dẫn vợ và con đến một hang động sâu nhìn xuống dưới anh buộc dây vào và thả hai mẹ con xuống đó rồi anh căn dặn vợ rằng hãy nấp ở dưới đó đợi anh và anh hứa sẽ quay trở lại để kéo hai Mẹ con lên những thanh niên tường trắng đã bị chúng khống chế gần hết vào lúc này đi vô đã chạy về để giúp đỡ mọi người vì chúng quá đông nên anh đã bị bắt lại ngay sau đó và anh còn tận mắt chứng. Kiến bầy chó hoang giết cha mình rồi chúng trói tất cả mọi người vào những cây tre dài những đứa trẻ chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết khóc chúng đã trở thành những đứa trẻ mồ côi đang đi thì đi vô. Nhìn về nơi đã giấu vợ con bỗng một tên chó hoang thấy thế đã đi theo hướng anh nhìn hắn đã đi tới miệng hang nơi vợ và con của đi vô ẩn náu cũng may hai mẹ con đã chạy vào bên trong và hắn đã không phát hiện ra họ hắn cũng không quên cắt cái dây nối xuống phía dưới chúng lôi họ dậy để áp giải về bộ tộc của chúng ngôi làng giờ chỉ còn lại những cái xác nằm la liệt và những đứa trẻ mất cha mất mẹ bọn họ bị buộc vào những cây tre nên việc di chuyển rất khó khăn những đứa trẻ không muốn rời xa bố mẹ nên đã đi theo sau và giờ họ phải băng qua một con sông những đứa trẻ đi đến đây cũng chỉ biết nhìn theo và khóc cha mẹ chúng lúc này cũng chỉ biết cầu xin thần linh cứu giúp và mong rằng thần linh sẽ ban thức ăn cho những đứa trẻ mồ côi sau đó họ đã đi đến một vách đá khá cao một người không May đã bị trượt chân xuống phía dưới nhưng không ai có thể giúp đỡ họ và những người đằng trước phải tự lôi anh em của mình lên và may mắn họ đã không bị rơi xuống vực sâu lên được đến nơi thì mỏi. Người cũng đã kiệt sức người đi sau bị thương nên không thể tiếp tục đi nữa chúng thấy không còn sử dụng đến anh ta nữa và chúng đã đẩy anh xuống dưới vực sâu rồi mọi người lại tiếp tục đi tiếp trên. Đường đi họ gặp một đứa trẻ đứng bên xác của mẹ không ai được dừng lại vì ở đây đang có dịch bệnh cô bé tiến lại để nhờ họ giúp đỡ nhưng đã bị đẩy ra vì họ sợ nhiễm bệnh từ cô bé bỗng dưng mặt cô bé. Thay đổi biểu cảm cô bé như biến thành thần linh và nhìn chăm chăm về phía đi vô rồi cô quay sang nhìn những tên chó hoang chuyên chém giết người và nói các người sẽ phải trả giá khi lấy máu và quyền. Tự do của người khác người mà các người đang bắt làm nô lệ sẽ quay lại vào ủy diệt bộ tộc của các người bóng đêm sẽ ăn mất mặt trời và lúc đấy chính là lúc các người bắt đầu phải trả giá một tên chó. Hoàng của bộ tộc Man dợ nghe xong cũng thấy sợ hãi, cuối cùng bọn chúng cũng đã đưa họ đến tinh thành của người mai a nơi đây có rất nhiều người cũng bị bắt làm nô lệ họ phải làm việc trong môi trường. Bẩn thỉu và độc hại hàng ngày có rất nhiều người thổ huyết do hút phải nhiều bụi bẩn. Những cô gái này cũng bị chúng bắt đến đây để làm việc đến nơi thì chúng cũng tháo mọi người ra khỏi những cây tre. Rồi họ đã được bôi một gì đó màu xanh lên người những người phụ nữ vừa bôi vừa lẩm bẩm đọc thần chú bên này những người phụ nữ sẽ bị đem đi bán để về làm nô lệ tình dục còn chiếc máy bay U70 này quá già nên không ai chịu. Mua và bọn chúng đã cắt dây chói và trả lại tự do cho bà nhưng bà không hề vui vì những người trong bộ tộc của bà đã bị bắt hết bà nhìn họ đi và suy nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại trên đường đi. Họ cũng đã nhìn thấy mấy bức hình trên tường và nằm trong suy nghĩ của Divo khi bị mang đến đây khuôn mặt của Divo dần hiện lên vẻ lo lắng rồi Divo được đưa đến một đài hiến tế những người ở đây. Thấy Divo thì rất hào hứng bên trên là những người đeo mặt nạ rất ghê giận nơi đây đầy dẫy những chiếc đầu người còn chưa phân hủy hết rồi chúng dẫn Divo lên để hiến tế toàn thân mấy tên đầu trâu mặt. Hơi giống ngựa này bám đầy những vết máu chúng hiến những người con trai khỏe mạnh này cho thần linh để van xin thần ánh sáng đừng bỏ đi và bây giờ đã đến lúc để hiến tế và người đầu tiên đã được đưa. Lên bàn mổ sau đó chúng đã mổ bụng và moi tim của họ rồi đem quả tim bỏ vào đống than để nướng sau đó chúng dùng hết sức lực chặt một phát rớt đầu người chiếc đầu lăn lông lốc xuống phía dưới một đám. Người đứng đợi sẵn ở dưới để bắt lấy chiếc đầu sau đó lại đến lượt cái xác bị vứt xuống quay lại phía vợ con của Divo ở dưới cái hang sâu cũng đã cảm thấy bất an cô cầu xin thần linh cho Divo trở về. Với mẹ con cô rất nhanh tại đài hiến tế cũng đã đến lượt của Divo nhưng anh không hề muốn chết vì vợ con vẫn còn đang mong chờ anh trở về chúng bắt đầu chuẩn bị mổ Divo thì bầu trời bắt đầu tối lại. Mặt trăng đang dần che kín lấy mặt trời lúc này mặt trời đã biến mất bầu trời lúc này đã tối sầm lại mọi người phía dưới cũng không hiểu chuyện méo gì đang xảy ra rồi chúng nghĩ rằng thần linh đã nhận. Vật hiến tế và ngài đã hết thèm cơn khát máu ánh sáng cũng dần dần quay trở lại người dân bên dưới cũng vui mừng nhảy múa đi vô cũng may mắn khi không bị đem đi hiến tế nữa sau đó những người còn sót lại đã được đưa đến một bãi đất trống tên cầm đầu cho con trai mình cầm vũ khí để đón đầu phía bên kia làm rào chắn và chúng bắt đầu cởi trói tay cho mọi người rồi nói nếu họ chạy qua được rào chắn cuối cùng phía bên kia thì họ sẽ được thả tự do sau đó chúng chuẩn bị cung tên và mũi lao hai người đầu tiên đã bắt đầu chạy những mũi tên đầu tiên đã không bắn chúng họ tên cầm đầu dùng đá ném về phía họ một người không may mắn nên đã bị hắn ném trúng và anh đã ngáp ngoài rồi chết còn anh chàng to béo bên kia cũng chẳng may mắn gì anh ta đã bị một mũi lao phi trúng lưng nhưng vì anh mong muốn có một sự sống để trở về bộ tộc mình anh cố gắng bỏ về phía khu rừng nhưng đã bị con trai của tên cầm đầu chặn lại dùng cây chùi đập vào đầu anh bây giờ cũng đã đến lượt của đi vô anh khá thông minh nên đã chạy theo kiểu xích giáp nhưng cũng không thể tránh được hết mũi tên và anh đã bị một mũi bắn xuyên lưng tên kia thấy anh chưa chết nên chạy lại để giết đi vô cũng may bạn của anh chưa chết và đã túm chân ngăn cản hắn ngay sau đó bạn anh cũng đã bị giết rồi hắn quay sang và rút dao ra để giết đi vô nhưng đi vô đã dùng mũi tên đâm vào cổ hắn hắn đứng dậy đi được mấy bước thì đã ngã xuống tên cầm đầu thấy không ổn hắn lao đến đi vô cũng đứng dậy và rút mũi tên ra rồi anh nhanh chân chạy vào trong rằng cỏ lao con trai của chuồng chó hoang cũng đã chết rồi hắn dẫn theo người bắt đầu truy đuổi đi vô chạy một đoạn thì đi vô bị ngã xuống một chiếc hố nơi đây có hàng nghìn cái xác chết không đầu không còn thời gian để đau đớn buồn tủi nên anh tiếp tục bỏ chạy cuối cùng anh cũng đã chạy đến được khu rừng bọn chúng vẫn theo sát phía sau đi vô đã nhìn thấy một cái cây to trước mặt rồi anh leo lên và ẩn nấp trên đấy vết thương của anh càng ngày chảy càng nhiều máu bọn chúng cũng đã chạy qua cái cây anh đang ẩn nấp và máu của anh cũng dần dần chảy xuống dưới và đã rơi chúng vào lưng tên chạy sau đi vô ngước mặt lên thì thấy một con báo con trước mặt quay lưng lại thì thấy con mẹ nó đang sau thì ra chỗ anh đang ẩn nấp chính là ổ của chúng phía này bọn chó hoang cũng đã mất dấu của đi vô chúng đang định quay về thì thấy vết máu trên lưng tên kia và chúng đã biết anh đang ẩn nấp ở trên. Đây rồi chúng quay lại hướng vừa đi để tìm lúc này đi vô đang bị con báo kia rượt đuổi bọn chúng cũng đã nghe thấy tiếng động và tiếng động đó đang hướng về phía chúng lúc này bọn chúng cũng thấy bóng. Dáng của đi vô chạy qua rồi bọn chúng tiếp tục đuổi theo anh một tên sắp bắt kịp anh thì đã bị con báo đó vồ rồi nó sẽ nát mặt hắn ta ra nhân cơ hội đi vô tiếp tục bỏ chạy thật nhanh mấy tên chạy sau cũng đã đến nơi bọn chúng quay lại rồi giết chết con báo đó lúc này đi vô dừng lại và gặp lấy một miếng vỏ cây anh nhai nát và đắp vào chỗ bị thương và tiếp tục chạy đi vô đang chạy thì bất ngờ một mũi tên bay qua người anh và bọn chúng đã phát hiện đuổi kịp ngay sau anh chúng bắt đầu ném đá và bắn cung đi vô tránh và tiếp tục chạy tìm đường sống chạy một hồi thì anh đã đến một thác nước cao bên dưới điều đá nên nước chảy xiết lúc này bọn chúng cũng đã đuổi gần tới nơi không còn cách nào khác nên đi vô đã liều mình nhảy xuống dưới trong đi vô thật nhỏ bé dưới thác nước cao hàng trăm mét đi vô may Mắn sống sót sau cú nhảy đó và anh cũng đã bơi vào đến bờ bây giờ anh hét lên thật to cho chúng nghe thấy Divo là một thợ săn chuyên nghiệp và đây là khu rừng của Divo và giờ anh sẽ săn đuổi bọn. Chúng như bọn chúng đã săn đuổi với anh anh nói to các chú có ngon thì cứ đuổi đến đây để anh cho các chú về gặp tổ tiên và chắc chắn sân đào con không về nhé tên cầm đầu của chó hoang đã giết một. Tên đồng đội của hắn vì tội nói nhiều hắn lấy dao đâm liên tục nhiều nhát vào bụng làm tên kia chết luôn rồi hắn ra lệnh cho từng tên một nhảy xuống và chúng cũng thành công xuống được phía dưới rồi vút đi vô lại chạy vào trong rừng nhưng không may anh bị rơi xuống đầm lầy đi vô cố bơi lại vào với được sợi dây nhưng chưa lên được thế nào thì dây đã bị đứt rồi đi vô giường như đã bị chìm hẳn xuống dưới đầm lầy mấy tên kia cũng đã bơi được vào bờ khát vọng sống để trở về với vợ con của đi vô quá lớn nên anh đã cố gắng và thành công bò ra khỏi vũng lầy đó lúc này trong đầu anh hiện lên câu nói không được chạy trốn đây là khu rừng của anh nên anh sẽ là người đi săn bọn chúng sau đó anh đã quay đầu lại và sẵn sàng chiến đấu anh đắp lên cho mình mua áo giáp bằng bùn rồi cầm trên tay một tổ ong sau đó anh ném tổ ong về phía bọn chúng đàn ong đốt cho chúng tối hết mặt mũi và không biết đường chạy lúc này vợ đi vô đang cố ném cái dây lên trên miệng hang sâu vài lần thất bại thì cô cũng đã thành công và nó cũng đã mắc lại ở trên đó đi vô cũng dùng gai nhọn và tầm độc của con vóc lên những chiếc gai đám chó hoang lúc này vẫn quyết truy đuổi cho bằng được đi vô và đi vô lúc này cũng làm dấu vết giả để lừa chúng rồi anh hùng núp phía đằng sau để bắn nén bọn chúng phía vợ đi vô cũng bắt đầu bám vào dây để leo lên nhưng chưa lên đến nơi thì sợi dây cũng đã bị tụt và cô đã bị rơi xuống dưới cái thai trong bụng cô cũng đã sắp đến lúc phải sinh khi này phía bọn chó hoang cũng đã chạy đến chỗ đi vô vừa đánh dấu anh nấp trong bụi cây và phóng gây độc vào cổ chúng độc bắt đầu ngấm và hắn đã ngã xuống lúc này trời bắt đầu đổ mưa nước cũng đang chảy xuống cái hang chỗ vợ đi vô ẩn nấp hai mẹ con giờ đây đã rét run cầm cập nước trong hang cũng bắt đầu dâng lên đi vô cũng đã chạy về chỗ cái hang anh chưa kịp cứu vợ thì mấy con chó hoang kia cũng đã đuổi gần đến và anh lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy nhưng không may anh lại bị trúng một mũi tên anh đứng lên dùng sức và bẻ gãy mũi tên Chùm chó hoang cũng chơi theo kiểu khá bảnh rất quân tử hắn vứt cung tên đi rồi rút dao ra để chiến đấu nhưng hắn không thể ngờ là khi hắn lao về phía đi vô hắn đã vấp phải một cái bẫy những chiếc trông ngọn đã đâm vào hắn vậy là đi vô đã thành công giết được tên trùng chó hoang cầm đầu độc ác hai tên đàn em của hắn cũng đã chạy đến đi vô dùng chút sức lực còn lại để bỏ chạy bên này nước cũng đã ngập đầu hai mẹ con người mẹ phải lần mò đứng lên hòn đá để thở và lúc này cũng đã đến cơn đau đẻ cô dùng hết sức để dặn đẻ và đứa con thứ hai của đi vô đã được sinh ra ở dưới nước cô vội vàng lấy tay vứt đứa bé lên bên này hai tên kia vẫn truy đuổi đi vô cũng không thể đứng vững được nữa và anh cũng đã chạy ra đến bờ biển hai tên kia cũng đã đuổi đến nơi nhưng hai tên đó lại không giết đi vô mỏi người chú ý đến thứ gì đó ngoài biển và đó là những con tàu của nền văn minh tiên tiến hơn họ hai tên kia đã bị nó thu hút và chúng đã đi về phía con tàu còn đi vô thì vội vã chạy về cái hang để cứu vợ và con thật vui mừng khi cả ba người vẫn còn sống rồi anh đã kéo ba mẹ con họ lên đứa con vừa mới chào đời của họ trông rất đáng yêu hôm sau họ bắt đầu đi tìm kiếm vùng đất mới để sinh sống đến đây Bộ phim cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ phim. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công nhé. Nhớ bấm đăng ký kênh để ốc luôn có thêm động lực ra những bộ phim tiếp theo. Bye bye.